cũng như là những cái mà anh em cần chuẩn bị khi mà anh em đi tới sòng chơi thì đầu tiên một bộ kính đầy đủ của nó sẽ gồm có những cái đồ ở trong cái hộp này một hộp kính đầy đủ sẽ có gồm có hai cái lọ thủy tinh nè ở bên trong nó sẽ chứa hai con len đây ở bên trong hai cái lọ thủy tinh này sẽ có hai con len đây là cái nước bảo quản khi mà mình xài cái nước này bị cạn thì mình lấy cái nước này mình ngâm còn đây là cái gấp những cái phụ kiện để mình gấp ra vô cho nó dễ thôi đây là cái lọ mà để mình cầm mang đi cho nó tiện thôi những cái vật dụng này cũng như là nói chung là nó cũng không quan trọng quan trọng nhất là hai cái hũ này thôi đây hai hũ này thôi thì khi mà đi chơi thì anh em chuẩn bị cho mình một cái chén hoặc là một cái ly gì đó cho nó bự bự xíu rồi đổ nó ra đây đổ ra thì ở trong nó sẽ có hai con lem để mình gắn trực tiếp vô mắt của mình luôn đó đổ ra xong anh em gấp cái kính này ra đây làm cho nó bớt nước đi bỏ anh tay nè thì chú ý khi mà sử dụng những cái này thì chân tay cố gắng cho nó sạch sẽ xíu nha bảo đảm với anh em kính ở bên mình bán tất cả những cái loại này đều đeo vô đều không đau mắt không chảy nước mắt không cộm mắt đeo 24 tiếng đổ lại và bảo hành cho anh em tới 3 năm đeo 3 năm về mà bị mù màu không thấy mang lên mình đổi lại cái khác đây đây là cái kính thì khi mà anh em lấy ra như vậy rồi anh em chỉ cần bỏ lên đầu ngón tay rồi anh em ịnh vô con mắt là nó sẽ dính rất là dễ cách đeo thì cực kỳ dễ thì khi mà đeo xong rồi thì anh em gắn vô anh em sẽ thấy được như thế này đây là cái hình ảnh mà sau khi mình đeo kính vô thì ở đây mình đeo vô mắt mình thì anh em không thể nào thấy được cho nên mình sẽ để cái kính thử này ở trên cái ờ, camera cho anh em cùng thấy được cái màu sắc cũng như là những cái hiệu ứng mà khi mà mình gắn kính vô nó sẽ như thế nào thì mỗi con bài nó sẽ có một cái điểm khác nhau một cái số khác nhau để anh em phân biệt em vẽ lên nè đây khi mà gắn vô thì anh em thấy nè à, đây có số 4 nè thấy không số 4 đây mở ra nè đó số 4 nè còn 4 gắn vô lại nè chữ A con xì mở ra nè con xì gắn vô lại nè này là con 5 nha số 5 rõ ràng con này con con con con 5 hay con 6 đây 6 là số 6 nè không phải 5 số 6 con này con 8 số 8 rõ ràng Đấy, rất là dễ nó chỉ khác nhau thì nói chung là con 1, con 2, con 3, con 4 thì nó đều vi số hết nó chỉ khác nhau ở cái phần con 9 với lại con 10 thì khi mà bây giờ mình gắn cho anh em coi thì mình chỉ gắn bằng cái kính thử này thôi cho nên nó sẽ mờ hơn rất là nhiều so với khi mà anh em đeo hai con len này vô nó sẽ áp trực tiếp vô con mắt mình nó sẽ rõ hơn rất là nhiều nha đây con chính nè con chính thì nó sẽ có cái hình tương tự như cái móc khóa đây cái này là hình ảnh của con chính anh em thấy nè con chính là nó sẽ có chơi dâu vòng tròn xong nó gạch xuống cái đây là hình móc khóa là con chính còn con 10 thì nó sẽ là dấu cộng nha con 10 là dấu cộng nó chỉ khác con chính với con 10 thôi còn cái này thì anh em cái loại bài này là để chuyên cho những anh em nào mà chuyên đánh xì dách anh em có thể thấy được ở cả cả cái đầu bài tức là mình không cần phải kéo hết cái lá bài ra nữa đây là cái loại bài đầu lưng là mình có thể thấy được ở lưng luôn và mình cũng có thể thấy được ở cả cái đầu trắng trắng này đánh xì dách thì anh em sẽ kéo ra một xíu vậy anh em sẽ thấy luôn thì mình sẽ đeo vô mình đọc từng con cho anh em coi nè rất là dễ và chơi nó cũng rất là hiệu quả không cần phải có kỹ thuật cái này chỉ đeo vô thấy thôi đây con hai nè con 10 nè lú ra một xíu thôi con con xì nè con mười nè con chín nè con già nè rất là dễ nha đó thì đây là cái kính những cái bộ kính để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài anh em có thể áp dụng như đánh liên cào ba cây nó dung tất cả các môn bài mình đánh thì nói chung bài ngửa là mình thắng tuyệt đối rồi thì à, anh em nào cần lấy hàng hoặc là cái gì không biết không hiểu thì cứ gọi qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em 0909 70 464 thì hiện tại thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn ở gần thì anh em cứ lên trực tiếp tham khảo coi hàng test hàng cảm thấy nó ok thì anh em lấy về sử dụng còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ ship hàng giao hàng về tận nhà cho anh em thì mình cũng khuyên anh em ở đây thì hiện tại nó lừa đảo rất là nhiều bởi vậy anh em phải cẩn thận khi mà đi mua hàng cái nào không biết không hiểu thì anh em alo mình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc cho anh em thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha